Hi, xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về phân tích âm bi chapter 1043 và đây là một video dài nên các bạn phải chuẩn bị mỏng ngô và nước để chúng ta cùng đón chờ chapter này nhé thì chapter mở đầu á, là trang bị với tiếp tục là phần chuyện về game 66 Owen đã được áp giải Niji và Joji về tới đảo bánh bánh CP 0 sau khi khi làm xong nhiệm vụ của mình thì đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy cơn thịnh nộ của Kaido, còn tin CP0 dưới lầu thì tên vẫn tỏ ra hào hứng, hứng vì vui vẻ vì chắc chắn đã hoàn thành được nhiệm vụ của chính quyền thế giới để bất khả thi như thế. Cũng như mọi khi thì sau khi cạn Haki thì Luffy lại bị xì hơi. Kaido dõi theo hình bóng ấy với ánh mắt đường buồn kèm theo chút tội lỗi. Chắc lúc này Kaido nhớ về cái cách Koshiki Oden bị mình đánh bại bài về và bây giờ là lúc phi một rơm rồi thì bên ngoài đá quỷ thì chúng ta lại thấy là Momosuke cũng toát một hơi hột khi không nghe thấy tiếng của Luffy các các bạn nghĩ Luffy sẽ chết ư không Luffy được thầy bỏ tóc dài Hakin bỏ bỏ sự sống để để tháng này là 12% nên Luffy chắc chắn sẽ không chết chắc chắn sẽ có sự kỳ tích Và trên đỉnh đầu lâu thì thì người chiến thắng là Kaido Bách thủ một câu thông báo ngắn gọn, kẻ chiến thắng không cần phải giải thích. Trong cuộc chiến này thắng là thắng Luffy đã đã hoàn toàn bị đánh bại là khi bạn thắng bạn không cần giải thích, nếu bạn thua bạn không cần giải trình. Rồi Kaido hiểu rằng tên cp không đã chấp nhận cái chết để hoàn thành nhiệm vụ. Hành động của cp không không khác gì các án tử dành cho hắn ta, một hành động thực sự quả cảm, hắn là một con người nghĩa khí, dám làm thì dám chịu khi nghe câu nói của Kaido ngươi đã chuẩn bị cái kết cục cho chuyện đó rồi đúng không? Thì Temi không không nói gì lặng lặng kéo mũ xuống. Kéo mũ xuống xuống và và suốt um, và ám hiệu hãy ra tay đi đi hiên ngang đón nhận sự phẫn nộ của Kaido đô Kaido tung đòn đánh Kaido tung đòn đánh mạnh đến nỗi mà đã quỷ quỷ nứt ra ra chắc chắn chắc chắn là chứng tỏ Kaido đang rất tức giận muốn ăn tươi nuốt sống tên CP không tính mạng của tên CP không sau đòn đó chắc chắn là thập tử nhất sinh làm cho tên CP không dưới nhà thay đổi 180 độ đồ đồ khi đã nhận thấy đồng đội đội của hắn ta đã cầm chắc cái chết một cái chết thật đau đớn đớn Sang không tranh tiếp theo thì Kamwamatsu xin các samurai tôi xin mọi người hãy chạy ra khỏi lâu đài sẽ chẳng còn danh dự nào khi chúng ta bị thiêu cháy ở đây cả rõ ràng nếu chết mà trong khi có thể sống thì đó không phải là là danh dự mà là sự ích kỷ của bản thân tất cả chưa kịp di chuyển thì ăn ngay một đòn nhiệt tức cực mạnh Kaido bay xuống lâu đài và tuyên bố Luffy đã tử trận trận kêu thằng Momosuke ra đây đứa nào còn muốn tiếp tục thì bước ra đây đây rồi trải nghiệm trải nghiệm với niềm vui sướng sướng của băng bách thú thì thì cái thì đầu tiên á, là kít ôm ôm mặt kít ôm ôm mặt lan thì thở đại thở dài ngao ngán ngao ngán là chứng tỏ tỏ lao và kít đã mệt mỏi sau trận chiến với bitmon mon là xem ra ra chúng ta đang tự giỡn rồi tên, tên viên thúc đắng này khó mà nút nổi đây ta chẳng còn tí sức nào lại rồi rồi Chopper thì tin đó là sự thật và khóc như một đứa trẻ trẻ còn Otama thì cũng thế cũng khóc và nói đại ca ơi ơi Nami thì không thể dễ tin đến thế vì Nami đã chứng kiến lớp phi từ có chết quá nhiều lần nên sẽ không tin đó là sự thật thật rồi rồi lúc là cái đối tác dụng dùng đạn nhiệt tất bắn nhưng lần này đã được đội trưởng đội đội một băng bắt băng hạ tặc rau trắng ra chặn chặn đòn cái cách mắt cô chặn đòn nhiệt tất của Kaido giống như chặn đòn ánh sáng của Kizaru hai năm trước trước dựa vào sự phục hồi siêu tốc của trái ác quỷ do an thần thoại mắt cô lấy thân mình ra làm bia chẳng đạn bạn và giống như Mi Marco không tin Luffy đã đã chết và khuyên lại sáu các samurai liên minh Luffy tất cả đừng nên bỏ cuộc trước khi ngại ngủ mọi chuyện. Rồi có thể thấy ngay lúc này không có ai ngăn cản Kaido bắt Thú thì Kaido bắt Thú lại thực tiếp tục thực hiện kế hoạch tân Onigashima và để cho hàng đá quỷ hạ cánh xuống ngay thủ đô Hoa. Hoa nhân Kaido đâu biết rằng Momosuke đang kéo ngược Onigashima ngoài biển và chắc chắn nó không còn gần thủ đô Hoa nữa và câu thoại của Kaido đô nói thể hiện sự thinh thường của Kaido đối với người dân quanh Đông Quốc đó chính là đối với tao mà nói cái vương quốc nước này chỉ là một công xưởng phụ khí khổng lồ mà thôi trẻ con phụ nữ trong mắt tao chỉ cũng là nô lệ lệ lệ chúng mày đã chọn đối đầu với tao thì giờ đối mặt với cơn thịnh nộ của ta cũng chẳng có gì là ngạc nhiên nhiên nhiên à, à, lúc nào chúng mày cũng bị vất cùng lần kiệt rồi thì thoải mái mà chết thôi chúng mày sẽ sống cả đời còn lại khốn khổ như thế dù sao thì chết rồi tao lại có đứa khác thế mà thôi những lời như này thực sự đã chạm đã trả, trả tim những samurai liên minh lớp phi và khả mặn đang chiến đấu giành lại quê nhà của họ đó chính là sự tàn bạo của sự một hạ tạc khi Kaido đang ráo riết đi tìm Momosuke thì bọn lính cũng dựa hơi Kaido mà xông tới tới và chúng dựa hơi cạnh và tấn công kít và la và gọi chúng là hai thằng à, dẫn bọn sợ sau bọn bọn sắp chết cho cho dù bọn mày hạ được Bitmon nhưng hãy nhớ rằng thành lũy cuối cùng là ngài Kodo đấy rồi La kit nói nói nói La nói với kit là ta chiến đấu đây cho Fangop không kháng cự hay đầu hàng ta sẽ không bao giờ làm như việc đó Lam thì ngợ thở dài đầy ngang ngán mệt nhọc ngạ, cái thằng mũ rơm này, ý của Lao là tao với Kit đã hội độc đánh bại mụ già Big Mom rồi còn mình, lão cây đô bắt thú mà mày cũng xử không xong, việc gì cũng đến tay tao là sao? Sao cái thằng ăn hại này? Ừ chết tiệt, ít chết tiệt mà là có quan gì vậy hả? Rồi sang khung tranh tiếp theo thì Yamato với Momosuke đang cãi vã vì Yamato muốn chiến đấu còn còn Momo lại muốn nó cầu hòa, Luffy mạnh thế mà còn bại Hú Chi làm mình. Yamato nói là chẳng phải chiến đấu đến ý niệm là đạo của Samurai sao. Ngoài chúng ta thì chẳng có ai làm được việc đó. Đó, tất cả đều đã tơi tả rồi, là đến giới hạn đó. Ngay, để, ngay đến Kaido cũng bây giờ cũng chẳng khá hơn. Yamato thực sự máu chiến, diễn chiến Yamato càng càng bàn tới thì Momo càng thụt lùi với lý do mà là Momosuke nói nếu tiếp tục chiến đấu càng sẽ có nhiều người chết vậy nên đầu hàng là cách tốt nhất Yamano dạ nói tiếp là không được điều đó không thể tha thứ nếu thế thì tiếp tục sống để làm cái gì tiếp tục làm nô lệ cho đến khi nào cho đến khi sức tàn lực kiệt rồi đợi ngày chết thôi à đầu hàng không phải là cách để cứu mọi người nếu như vậy thì cái chết chết đã cứu đã nhường bộ tên Orochi của vị lãnh chúa ấy sẽ trở thành vô nghĩa hay sao tôi mình nghĩ là tên là lãnh chúa ấy chính là Kozuki Oden đã nhường bộ Kaido và Orochi chi một thời gian dài vì con dân người quân Wano quốc Yamato nói tiếp á, đây, là, đây là trận chiến mà Wano đã dòng gãi suốt 20 năm rồi và nếu bây giờ trùng tay lại thì thà chết còn hơn đó là những lời nói vô cùng đánh thép của Yamato đáp trả lại ý định đầu hàng của Kaido Momosuke có thể nói Momo với, với thân hình của 28 tuổi nhưng suy nghĩ là của nước trẻ 8 tuổi còn nhiều thiếu sót thì Yamato lại là ngược lại thì đó là một suy nghĩ cũng một người trưởng thành thành chín chắn chẳng thấu đáo hơn rất nhiều cầu toàn trong suy nghĩ nhưng những lời nói đó của Yamato quá chuẩn không cần chỉnh và nếu chỉnh sẽ không còn chuẩn thà chết mà đất nước được tự do tự chủ có độc lập thực sự thì đó là cả chết trong vinh quang quang tự chủ độc <coughs> còn hơn là phải sống sống tiếp trong chuỗi ngày dài đầy đầy tâm tối ô nhục không thấy bóng mặt trời một kiếp người nô lệ đầy nhục nhã trong khi Wano là đất nước của samurai, đất nước đề cao tinh thần và sĩ đạo, đất nước không bao giờ khuất phục. Phục, phục hay cúi đầu trước khó khăn càng không chịu khuất phục trước kẻ thù. Sau đó nói canh chịu của Yamato thì Momo đã nhận ra cái sai của mình. Bình và và có tinh thần và thực sự muốn hạ bệ cai tướng hoàng Kaido bắt thú. Vậy sau hơn 1042 chapter vậy là những bí ẩn lớn nhất được hé lộ ngay ngay, ngay lúc này trong tâm 1043 là một bước ngoặt chuyển mình lịch sử trong sức mạnh của Luffy một ram đã chính thức bắt đầu và con Bon Unisa nói với Luffy đó là nói với nói với Momosuke thông thông, thông qua nghe nghe được tiếng nói tận vật của Momosuke là này Momo có nghe thấy không thật là hoài niệm ta đã từng nghe thấy tiếng trống của sự giải phóng và sau 800 năm nghe lại thì nó chẳng thể nào sai được đang ở đây Joy Boy đã trở về cùng với đó là lời chấp chấp dẫn chuyện chàng ấy, ấy lặng lẽ cười và nhớ lại quá khứ của Joy Boy với lại đại con voi ngàn năm tuổi Yulisa là Joy Boy là là thế là ngươi đã bị bạn của mình chính mình bỏ rơi đúng không đi với ta chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi khắp thế giới từ nay tên của ngươi là Yulisa lúc đó Yulisa chỉ là một chú voi nhỏ và sau này nó đã sang hang hơn một ngàn ngàn tuổi năm tuổi thì nó đã trở thành một con quạ khổng lồ L và và vậy vậy vậy là hơn 1042 chapter thì chapter này là chapter hay nhất về về lớp về chuyển mình sức mạnh của Luffy các bạn nào mà hào hứng thì các bạn nên nhớ chapter 1043 này này và là bước ngoặt lịch sử của Luffy là Luffy với những luồng hơi bay ra từ miệng với nụ cười rất tươi và đặc biệt là phần đầu của cậu ấy đang tan chảy và có chữ Nika ca chỗ phần uh, tiếng Nhật á Nika có nghĩa là nụ một nụ nụ cười cười á và và tôi tôi đang tôi dự tính á, là trái đất ấp quỷ của Luffy là là dự đoán là trái Nika Nika no không phải là trái Gomu Gomu no chapter sau sẽ rõ rõ à, và Nika có nghĩa là thần mặt trời thần mặt trời Nika Joy Boy là người sẽ mang đến tiếng cười và giải thoát mọi người khỏi thế khỏi khổ đau không tranh cuối này là một ẩn ý thật thú vị Luffy đã thực sự kế thừa ý chí của Joy Boy và thực sự trong Army chứ không có sự nhập hồn qua bên thứ ba ngoài trái ác quỷ của Brock và cho nên sẽ không có ai nhập vào Luffy mà đó là sự kế thừa ý chí lúc Philip này đã kế thừa ý chí của Jabai cũng như Yamato đã kế thừa ý chí của Kosuke Oden đây là sự kế thừa ý chí của đời này sang đời khác chứ không phải là là nhập hồn hay nhập xác nên, nên theo mình là vậy rồi trên đây á, là toàn bộ chapter 1043 ba có chết thì chúng ta cùng chết có nghĩa là đồng quy vô tận cảm ơn các bạn đã xem video xin chào hẹn các bạn các video sau nha